bạn có nên đầu tư chung cư mini không và khi mà đầu tư thì bạn nên chú ý những cái à, yếu tố gì à, để không có bị à, rủi ro khi đầu tư vào cái loại hình này thì à, cái chung cư mini á cái à, cái diện tích của nó thật là nó sẽ bị à, nó sẽ nhỏ ha nó có khoảng là khoảng từ 30 à, tới 45 mét vuông có thể là một phòng hoặc có thể là hai phòng ngủ bạn cũng nên phân biệt hai khái niệm khác nhau chung cư mini nó khác với lại cái office tell ha office tell là cái là một cái dạng mà là ờ, căn ờ, không phải là căn hộ dịch vụ nhưng mà là là một cái office nhưng mà bạn có thể là ở lại à, làm việc và ở lại sinh sống ở trong cái ờ, office tell đó và còn chung cư mini là chung cư à, bạn không có đặt văn phòng ở đó được ha à, và cái ờ, đó cái ờ, chung cư mini thì có thể rằng là những cái ờ, chủ đầu tư họ nhỏ thôi nhưng họ vẫn có thể làm chung cư được và cái việc mà làm cái hình thức mà chung cư mini thì được phân vào cái loại hình đó là chung cư và để đáp ứng cái quy định của nhà nước á, là cái chung cư thì phải có thiết kế từ 2 tầng trở lên À, mà mỗi tầng được ờ, thiết kế là ít nhất hai căn hộ và theo kiểu khép kín tức là ở trong cái ờ, căn hộ đó sẽ có à, cả toilet có cả bếp ha à, nói chung là tất cả mọi thứ ở trong một cái diện tích nhỏ như vậy bạn có thể là sinh sống và sinh hoạt ở trong đó và có đủ tiêu chuẩn à, diện tích sàn xây dựng tối thiểu của mỗi một cái căn hộ như vậy thì mới à, được cấp phép hoặc là sau này mới có thể được cấp ờ, cái ờ, sổ hồng ha à, có những cái phần mà là ví dụ như trong cái cái cái phòng của bạn cái cái cái căn hộ của bạn thì đó là phần diện tích riêng còn có những cái phần mà diện tích chung như là à, cầu thang hay là chỗ thoát hiểm hay là rác hay là tất cả những cái gì gọi là chung của tòa nhà thì nó sẽ là diện tích chung à, nó cũng giống như là chung cư lớn vậy nhưng mà nó là thuộc lại là mini nhỏ ít ít căn hộ à, trên một sàn và cũng có thể là tầng nó cũng ít hơn à, khi mà bạn mua cái chung cư mini này thì bạn phải xem xét cái tính chất pháp lý của cái à, chung cư này à, bạn phải cân nhắc rất là kỹ ha và bạn phải xem à, người à, người à, khi mà bạn mua thì bạn phải xem rằng là mình có à, được cấp cái à, giấy chứng nhận cái sổ hồng hay không rồi à, nếu mà chủ đầu tư cái người mà xây những cái căn chung cư mini đó họ chấp hành đúng với cái quy định của nhà nước về cái à, diện tích về các điều luật về nhà ở à, bao gồm những cái à, diện tích chung diện tích riêng bao gồm những cái à, quy định à, thì sẽ được cấp cấp cái à, giấy chứng nhận và nhưng mà thật ra là rất ít cái chung cư mini có thể là được uh, cấp cái sổ hồng vì họ uh, thường là làm sai so với cái quy định họ có thể là cơi nới thêm họ có thể là uh, có những cái uh, diện tích hay những cái không gian không đủ ha vượt hoặc là họ sẽ không có đáp ứng đủ các uh, tiêu chuẩn về xử lý nước thải hay phòng cháy chữa cháy thì cái đó cũng không sẽ không được cái uh, cấp cái giấy chứng nhận ha và người thiệt thòi nhất là những cái người mà mua những cái căn hộ đó và câu hỏi đặt ra là có nên mua cái chung cư ờ, mini này hay không thì mình sẽ xem xét một số cái ưu điểm của cái loại hình chung cư mini này thì ờ, ưu điểm thứ nhất đó là giá thành tại vì diện tích nhỏ và nên cái giá thành của nó thấp và đáp ứng được cái nhu cầu ở của những người dân ví dụ như là hai vợ chồng À, mới cưới hoặc là hai vợ chồng một đứa con cũng chỉ là à, cần một cái diện tích nhỏ ở gần với trung tâm và có thể đi làm và tiện lợi trong công việc mà là con cái học hành và à, vợ chồng đi làm là được ha và nội thất ở trong cái ờ, chung cư mini đó thì thật ra nó cũng rất là ít đơn giản và nó cũng chỉ là cơ bản thì cũng sẽ tiết kiệm được cái ờ, số tiền ha và cái cái ưu điểm thứ hai đó là cái ờ, vị trí à, vị trí là ở trung tâm và giao thông thuận lợi à, có thể là sử dụng những cái tiện ích à, xã hội như là trường học chợ hay là trung tâm thương mại bệnh viện ở xung quanh ha mà không cần phải à, à đi quá xa thì mới có thể là đến trường được hay là đi quá xa để đến nơi làm việc mà nó cũng gần gần ở khu vực đó rồi à, à, vì là cái chung cư mini thì cái hộ uh, dân ở trong cái chung cư đó ít ha thì mọi người cũng có thể là tự quản được và cái uh, chi phí nó sẽ ít hơn về chi phí về quản lý nó cũng sẽ ít hơn và uh, mọi người có thể là tự quản à, mà không cần phải thông qua cái ban điều hành hay quản trị hay là một cái công ty quản lý nào đó ha thì chi phí nó sẽ giảm rồi cái nhược điểm khi mà mua cái chung cư mini này là nguy cơ là bạn sẽ không được cấp phép cái, cái giấy chứng nhận à, tại vì à, nếu mà chủ đầu tư mà làm sai à, không có đầy đủ thì bạn cũng sẽ không được cấp giấy chứng nhận ha và khi mà có thể là sẽ dẫn tới những cái tranh chấp mà do không có được à, cấp giấy chứng nhận đó hoặc là có một cái à, một vài cái trường hợp là khi mà uh, chủ đầu tư họ làm cái đó xong ha họ bán cho bạn bạn ở đó nhưng mà có thể rằng là có những cái trường hợp nha chủ đầu tư họ mất đi à, thì cái à, những cái người mà thừa hưởng cái à, thừa kế đó họ không làm thì cái tại vì họ cũng không làm để làm gì cả họ cũng nếu mà họ làm thì họ cũng không có thu được cái gì cả nên có thể là họ sẽ không làm họ không làm thì bạn sẽ không có cái giấy chứng nhận đó và không có giấy chứng nhận rủi ro là bạn cũng không thể nào bán được bạn cũng không thể nào vay được ha và nó cũng có thể là xảy ra tranh chấp à và cái uh, sinh hoạt ở trong những cái chung cư mini đó nó cũng sẽ phức tạp hơn tại vì không có ban quản lý mà tự quản nên sẽ phức tạp hơn đó, về ý thức uh, giữ gìn vệ sinh hay là uh, chất lượng cuộc sống ở trong cái uh, chung cư mini đó nó sẽ uh, không được tốt lắm ha. và cái uh, việc mà là không có cái uh, bảo vệ và không có cái người mà quản lý thì có thể là xảy ra những cái tình trạng như là trộm cắp hay là cháy nổ à, có rất là nhiều nguy cơ có thể xảy ra thì à, à, nên à, khi mà mua những cái chung cư mini này thì bạn à, phải lưu ý một số những cái vấn đề như sau bạn phải lựa chọn cái chủ đầu tư uy tín xem rằng là chủ đầu tư đó họ đã từng làm những cái à, dự án nào cái chung cư mini nào chưa à, cái um, cái phản ảnh của những người dân à, đã sở đã sở hữu những cái chung cư mini đó họ có những phản ánh nào bạn có thể là um, tham gia vào những cái group những cái cộng đồng của những cái người dân ở những, những cái khu chung cư mini đó để bạn xem được rằng là họ phản ánh cái lời phản ánh của họ như thế nào thì bạn có thể là à, mua những cái chung cư à, chủ đầu tư này làm à, sau này rồi à, bạn phải xem xét cái chất lượng của cái chung cư mini đó bạn phải à, nên kiểm tra xem xét các hệ thống nè ví dụ như điện nước hay là tường cửa và hiện trạng của cái cái chung cư đó và hiện trạng của cái căn hộ đó à, cái khi mà bạn mua thì bạn phải xem cả cái dịch vụ và môi trường sống xung quanh ở cái à, cái chung cư mini đó ha nên à, lựa chọn các à, chung cư có đầy đủ tiện ích à, và ừ, ví dụ như là cũng là cơ bản thôi nhưng cũng phải khá đầy đủ à, và nó có việc mà bảo đảm an ninh à, cháy nổ hoặc là xung quanh nó cũng có nhiều cái à, à cây xanh bóng mát ha hệ thống thoát nước điện đóm hay mọi thứ nó cũng phải ổn ha xử lý rác rác thải nước thải gì đó nó cũng phải ổn thì ờ, bạn mới có thể là sống được nó ờ, an toàn và bạn ờ, phải quan trọng nhất là bạn phải xem xét cái vấn đề pháp lý của cái chung cư đó bạn có thể là yêu cầu chủ đầu tư à, cung cấp à, các loại giấy tờ như là à, cái à, cái giấy chứng nhận về sổ đỏ hay sổ hồng của cái của mảnh đất đó của tòa nhà đó rồi à, có phải có giấy phép xây dựng phải có cái à, hồ sơ mà được cấp phép à, để làm chung cư chung cư mini đó ha và các uh, hồ sơ về uh, thiết kế về điện nước chất thải hay rác thải gì gì đó ha mọi thứ bạn phải xem xét thật kỹ trước khi quyết định à, mua đầu tư mua để cho thuê hoặc là mua mà để ở thì cũng cần phải xem xét rất là kỹ đó là một vài cái thông tin à, về cái loại hình mà chung cư mini tôi muốn gửi đến các bạn à, mong rằng cái việc đi à, đầu tư của các bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn gặt hái được nhiều thành công xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo